à, chúng ta sẽ ờ, không ờ, đi đá giải Tây Ban Nha nữa mà sẽ quay trở lại ngoài ngay anh em à, buổi dạng sáng dạng sáng ngày mai sẽ có hai trận đấu của ngoại hạng Anh đấy là giữa Fulham và Aston Villa cũng như là Leicester City và Leeds United. À, chúng ta sẽ đến với trận đấu đấy là giữa Fulham và Aston Villa anh em. Hiện tại thì cái kèo handicap đang là Fulham được Aston Villa chấp 0.25 à, ờ, Đội chủ nhà được chấp 0.25 Cũng như là trên dưới cả trận đang là hai hòa Kèo đang là hai hòa anh em hai hòa đến hai hai đấy à, đội hình của Fulham trận đấu này họ sẽ đón tiếp Aston Villa với đội hình đấy là 4-1-4-1. Và trung phong cắm thì vẫn sẽ là Mitrovic Còn về bên phía của Aston Villa Thì họ sẽ có uh, Họ sẽ đến làm khách trên sân của Fulham Với sơ đồ chiến thuật đây là 4-3-3 Và trận đấu này thì mình uh, Không thấy có sự xuất hiện của Cu tí nhỏ anh em ạ Chưa thấy có sự xuất hiện của Coutinho uh, Xét một chút về lực lượng Thì trận đấu này Bên phía của uh, Fulham họ sẽ thiếu vắng đấy là Kuzawa cũng như là TT và một uh, cầu thủ nữa đây là Chaoba thì uh, uh, cấm thi đấu do dính thẻ đỏ anh em. Uh, Kazuwa uh, trước cũng là uh, cựu cầu thủ của Paris Saint-Germain, tuy nhiên thì uh, những thời gian cũng như là những năm vừa qua thì Paris Saint-Germain cũng mua được rất nhiều những cầu thủ chạy cánh vậy gọi là rất là chất lượng, ví dụ như là Hakimi đấy. Vì vậy nên là Kazuma cũng ờ, không có cái đất diễn ở ờ, trên sân công viên các hoàng tử đâu còn về bên phía của Aston Villa trận đấu này họ sẽ thiếu vắng đấy là Agustinson cũng như là Dine Camara và Diego Carlos huấn luyện viên Steven Gerrard thì sẽ cho Aston Villa chơi với đội hình 4-3-3 đối đầu với đội hình đấy là 4-1-4-1 à, và mình cũng nhắc lại với anh em luôn đấy là đây chỉ là đội hình dự kiến thôi anh em nhé còn khi nào trận đấu bắt đầu thì có thể là các huấn luyện viên sẽ thay đổi chiến thuật cũng như là thay đổi sơ đồ ờ, sơ đồ đội hình vì vậy nên là nếu như thật sự mà anh em muốn đầu tư bóng đá cũng như là muốn uh, chơi một trận đấu uh, mà có thể có lợi nhuận đấy thì anh em tốt nhất là khi nào bóng lăn thì anh em hãng uh, chúng ta hãng chơi đây là lời khuyên mà ở tất cả những video mình đều khuyên tất cả anh em uh, tiếp đến này uh, trận đấu này còn có cái mã kèo là cái mã kèo thẻ 4.5 cũng như là cái mã kèo góc tài góc đang là 9.5 đến với uh, hiệu số bàn thắng đi để anh em chúng ta có thể đưa ra uh, một cái mã kèo đi trên hay là dưới trong trận đấu này uh, Fulham sau 10 vòng đấu họ có 16 bàn và để thủng lưới 20 bàn còn về bên phía của Aston Villa họ chỉ ghi được 7 bàn và để thủng lưới 13 bàn. À, Fulham à, tấn công cũng à, có nhiều bàn thắng tuy nhiên thì à, thủng lưới cũng nhiều và Aston Villa cũng vậy tuy nhiên thì Aston Villa còn kém hơn về số bàn thắng cơ. Đấy, đây cũng là cho thấy rằng cái hàng công của Aston Villa trong năm năm nay họ không thật sự là hiệu quả với việc là uh, hàng công họ vẫn có tiền vệ đấy là Coutinho tuy nhiên thì uh, sau 10 vòng đấu họ chỉ ghi được có 7 bàn thôi uh, xem một chút về uh, cái phong độ uh, Fulham đang có một phong độ khá là tệ khi mà trong 3 trận gần đây nhất thì họ chưa có một chiến thắng nào cả còn về uh, Aston Villa cũng vậy Aston Villa họ cũng không giành được một chiến thắng nào cả Tuy nhiên thì trong 3 trận đấu gần đây nhất thì họ đã có hai trận hòa còn uh, Fulham thì họ lại để có hai trận thua đấy và trận hòa trước Portsmouth đã cho thấy rằng là Fulham uh, họ cũng chỉ là cái chú ngựa ô ở đầu mùa giải thôi còn về bên phía của Aston Villa thì uh, với cái thứ hạng mà 17 thứ hạng 17 hiện tại đang xếp thứ hạng 17 đấy anh em Đấy thì cũng cho thấy rằng là cái thực lực của Aston Villa cũng không phải là một đội bóng ờ, được đánh giá mình nghĩ rằng là không bằng được Fulham đâu. Ờ, tuy nhiên thì hiện tại cái kèo handicap đang là Aston Villa chấp Fulham 0.25. Ờ, mình thì cái trận đấu này thì mình sẽ nghiêng về đội chủ nhà nhiều hơn khi mà những cái màn thể hiện vừa qua của Fulham cũng như là những cái màn thể hiện của Fulham trước những ông lớn ấy. Đấy, đây sẽ đó mới là những cái màn thể hiện mà đánh giá được thực lực của những đội bóng như là Aston Villa hay là Fulham. Tuy nhiên thì Aston Villa họ cũng có một trận hòa đấy là trước Manchester City. Đấy, trước Manchester City. Tuy nhiên thì cái trận đấu mà để hòa trước Manchester City ấy, thật sự mà nói thì ờ, Man City đã chơi dưới thức cũng như là họ còn phải chia đội hình ra để đá cho cúp C1 nữa. Vì vậy nên là cũng rất khó để ờ, anh em chúng ta có thể nhận định được về cái mặt tích cực của Aston Villa và mình đang nhìn thấy rằng là cái hàng công của Aston Villa đang gặp khá nhiều bế tắc trong những cái trận đấu vừa qua. Họ gần như là trong 3 trận đấu vừa qua thì họ chỉ có một bàn thắng đấy họ chỉ có một bàn thắng cho anh em còn à, Fulham mặc dù thua nhưng mà hầu hết trận đấu nào họ cũng có bàn thắng anh em nhé đây cũng là một cái lý do để à, chúng ta có thể đặt niềm tin vào Fulham trong trận đấu này tuy nhiên thì lịch sử lại trái lại anh em à, trong 3 lần đối đầu gần đây nhất thì uh, Aston Villa để thua à, đã chiến thắng Fulham đến tận hai trận còn Fulham chỉ thắng Aston Villa một trận thôi và đặc biệt rằng là cái trận thắng đấy là ở trên sân nhà đó trận thắng này cũng là ở trên sân nhà và một à, cái nữa mình à, cũng muốn nói thêm để anh em chúng ta có thể à, đi cái kèo trên hay à, tài hay xỉu trong trận đấu này đấy là à, đây cũng là cái thời điểm mà hầu hết tất cả các đội bóng đã bắt đầu có cái sự chuẩn bị cũng như là đá chặt chẽ hơn rất nhiều vì vậy nên là hiện tại cái tài hiện tại cái tài đang là 2.25 2.25 thật sự là một cái tài mà mình nghĩ là anh em chúng ta ờ, khoan đã lên đi từ đầu mà anh em chúng ta sẽ có thể đặt niềm tin vào Fulham đội chủ nhà trong cái trận đấu này khi mà được Aston Villa chấp 0.25 và một cái mã nữa đây là cái mã kèo góc 9.5 đấy thì mình sẽ nốt lại cho anh em luôn nốt lại cho anh em hai cái mã kèo đấy là chúng ta sẽ đi Fulham Fulham trong trận đấu này. Fulham được uh, chấp 0.25 này. Cả trận anh em nhá, cũng như là cái tài góc. Tài góc. Tài góc đang là 9.5. Đấy, đây sẽ là hai cái mã kèo mà mình chốt cho anh em hiện tại thì cũng đang rất có rất nhiều những anh em đã nhắn tin cũng như là nhờ mình có thể hỗ trợ cũng như là muốn tham gia vào nhóm bóng của mình nhưng mà anh em cũng phải chờ đợi nhá vì à, thời gian thì à, mình cũng không thể nào mà có thể vừa làm về đeo cũng như là vừa có thể nói chuyện à, với anh em một cách tỉ mỉ được nên là hết cái video này thì mình sẽ bỏ toàn bộ thời gian vào